Xin chào tất cả anh em thì hôm nay tôi à, sẽ giới thiệu cho anh em cho anh em những anh em nào mà đi chơi bầu cua đi đánh bầu cua đi lắc bầu cua bịp ở sòng ở sới anh em nhé thì hôm nay cái bộ sản phẩm mà tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ sản phẩm một bầu cua cảm ứng không tang anh em nhé chắc hẳn rằng là anh em cũng đã biết được rằng là cái bộ đồ chơi cũng như cái bộ à, sản phẩm một bầu cua cảm ứng không tang này không còn xa lạ đối với anh em nữa đúng không ạ bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em để anh em có thể à, biết thêm về cái bộ sản phẩm một bầu cua cảm ứng không tang này anh em anh em nhé đó thì giới thiệu với anh em đây chính là cái ba con hột mà bên tôi đã làm cảm ứng vào cái mặt nai này rồi anh em nhé đó khi anh em đi chơi ấy, thì anh em chỉ cần à, luồn được cái bộ hột này vào trong sòng sới của anh em là anh em đã có thể chơi được rồi nha anh em nhé thì nó sẽ báo cho anh em vào đâu dung như thế nào giới thiệu anh em đây chính là cái nón nón quét báo dung bầu cua của cái bộ uh, một bầu cua cảm ứng không tang này anh em nhé đó tôi đã làm cái máy báo tôi đã làm máy quét báo dung vào trong cái nón này rồi anh em nhé đó anh em thấy cái nón rất là đẹp rất là thời trang rất là trẻ trung đúng không ạ anh em đội như một cái món phụ kiện của anh em khi anh em đi chơi ở sòng giới đó như một cái nón bình thường anh em đội đúng không ạ khi đến xong sới anh em chỉ cần bật công tắc khởi động là anh em đã có thể chơi được đúng không ạ cứ có mặt nai ngửa lên là nó sẽ báo cho anh em biết bên trong nó sẽ có nai cho anh em nha anh em nhé đó thì cái bộ ờ, đồ chơi cũng như bộ sản phẩm chính là cái bộ ờ, hột bầu cua cảm ứng không tang là cái loại đồ chơi mà hoàn toàn là không tang không tích nha anh em nhé đó thì tôi có thể là tôi bao cho anh em là cắt hột chảy hột không có gì luôn đúng không ạ vừa đồ chơi hột bầu cua cảm ứng không tang này nó báo cho anh em chuẩn xác đến 85 ờ, phần trăm anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa và tôi sẽ đi vào tôi test luôn cho anh em cái ờ, độ hiệu quả và độ chính xác của cái ờ, bộ đồ chơi hột bầu cua cảm ứng không tang và cái nón quét báo dung bầu cua này cho anh em để anh em cảm nhận với tôi nha anh em nhé đó thì bây giờ tôi à, sẽ bật cái máy lên và tôi sẽ đội cái nón lên đầu đó, và tôi sẽ test cho anh em này cứ có mặt nai lên là tôi sẽ báo cho anh em biết nha anh em nhé đó. đó đúng không ạ bây giờ tôi sẽ test cho anh em này thì máy báo cho tôi biết rằng là trong này hiện tại không có một con nai nào cả nha anh em nhé đó không có nai nào khui cho anh em đó đúng không anh em không có nai nào cả bầu tôm và gà đúng không ạ rất là chính xác nha anh em nhé tiếp tục test cho anh em đó này anh em này đó. mày báo dung cho tôi biết rằng trong này có nai nha anh em nhé đó khui cho anh em trong này sẽ có nai cho anh em này đó đúng không anh em cá nai và cua đúng không ạ rất là chính xác đúng không ạ ừ máy báo rung rất là êm nha anh em nhé đó máy báo rất là khỏe và êm nha anh em nhé tiếp tục trong này máy báo vẫn có nai nha anh em nhé đó máy báo cho tôi biết trong này vẫn có nai nha anh em nhé khui cho anh em này đó đúng anh em nai nai và tôm hai con nai một con tôm đúng không ạ rất là hiệu quả và chính xác anh em nhé đó tiếp tục test cho anh em thêm một vài ba chén nữa thôi anh em nhé đó trong này máy báo không dung không dung có nghĩa là không có nai anh em nhé anh em có thể đánh những cái mặt khác hoặc là anh em có thể bỏ anh em không đánh anh em nhé nó khui cho anh em không có nai đó đúng không ạ bầu cua và tôm đúng không ạ không có nai nào cả đúng không anh em rất là chính xác nha anh em nhé đó chén này tôi chắc chắn với anh em rằng là bên trong này có con nai nha anh em nhé tôi sẽ đặt hết tiền của tôi vào cái con nai này anh em nhé khui cho anh em đó đúng không ạ tôm cua và nai đúng không ạ rất là hiệu quả rất là chính xác anh em nhé đó thì vừa rồi tôi cũng chỉ test cho anh em vài ba chén để cho anh em cảm nhận được rằng là cái bộ đồ chơi hộp bầu cua cảm ứng không tang này nó hiệu quả mang lại cho anh em là như thế nào anh em nhé thì một bộ sản phẩm của bên tôi gồm một bộ hột bầu cua cảm ứng không tang và máy quét hột bầu cua báo rung này anh em nhé anh em có thể để máy rung rời ở ngoài cũng được hoặc là anh em có thể làm vô nón tùy theo yêu cầu của anh em em nhé thì ngoài cái bộ uh, đồ chơi hột bầu cua cảm ứng không tang và cái nón quét báo rung bầu cua này thì bên tôi còn có rất nhiều các dòng chuyên về uh, bầu cua bịp này chuyên về tài xỉu bịp đó, chuyên về cờ bạc bịp đó, đó. thì uh, tất cả các loại đồ chơi về dòng bịp nha anh em nhé thì anh em có nhu cầu anh em có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại mà tôi đã để trên màn hình nhé anh em nhé còn những anh em nào ở gần cơ sở bên tôi có thể đến trực tiếp cơ sở bên tôi để anh em được mua hàng test hàng trực tiếp thì anh em sẽ yên tâm hơn còn những anh em nào ở xa thì bên tôi sẽ gửi bưu điện này hoặc là gửi xe khách về tận nơi cho anh em nhé khi nhận hàng thì anh em thanh toán anh em à, đang xem video của tôi hãy đăng ký kênh này để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái à, video mới nhất mà bên tôi sẽ đăng tải lên chuyên về dòng bầu cua bịp tài xỉu bịp mới nhất 2020 mà tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em lựa chọn tham khảo cho mình mua cho mình cái bộ sản phẩm phù hợp với sòng giới của mình và ưng ý và mang lại cho anh em cái độ hiệu quả và tỷ lệ chiến thắng nhé anh em nhé video này tôi làm đến đây là kết thúc chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng giới luôn luôn may mắn anh em nhé